Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của tụi mình Tụi mình là YNK Adventure Thì uh, hôm nay á, tụi mình sẽ thực hiện một chuyến đi Trong cái dịp uh, long weekend đợt này là ngày Labor Day Đó, tụi mình sẽ đi uh, South Australia Đi Nam Úc để mà đi bắt gà xanh Đó, đợt này á, là tháng 3 Thường thường á, mình uh, ít khi đi bắt vào tháng này Mình hay đi vào đầu tháng 1 á đó. đó, thì uh, đợt này đi thì không biết có hay không thì mình sẽ quay clip lại cho mọi người xem vậy là mình sẽ quay à, clip hướng dẫn làm sao bắt ghẹ xanh ở Nam Úc và mùi của mình bắt ghẹ xanh là mùi gì đó thì à, bây giờ là gần 9 giờ tối rồi mình sẽ lên đường mình chạy xe qua đêm để ngày mai mong là ừ, tới đó là sẽ nghỉ ngơi chút xíu xong là đem đồ ra bắt cua luôn bắt bắt ghẹ xanh luôn để xem là như thế nào nhá mình cũng đang rất là hào hức lắm mình à, quay cho mọi người xem cái freeway cái cao tốc ở Úc buổi đêm là như thế nào nhá hiện tại là 10 giờ kém 15 đó đường rất là vắng luôn mà cao tốc này là là không có đèn gì hết á lúc nào á, mà đi vào ờ, gần mấy cái tháo á thì bắt đầu mới có đèn đường chứ không là cao tốc ờ, tối hù này đó thấy chưa mà lại ban đêm á ở úc á thì ờ, mọi người nên cẩn thận là sẽ có kangaroo nhiều khi là nhảy từ à, hai bên này này hai bên đường này đó là thấy đèn ô tô sáng á là nhảy ra đó thì à, phải à, thực sự rất là cẩn thận bởi vậy cho nên là nếu mọi người mà để ý á, thì thường thường những cái xe mà xe to ở úc á, giống như cái xe mà à, xe gia đình lớn á, SUV hoặc là xe 4x4 á, thì thường người ta sẽ gắn mấy cái càng trước mấy cái bu ba đó để cho uh, kangaroo hay cái gì nó, nó chạy ra mình có đâm vào á, thì nó cũng bị uh, ảnh hưởng nặng nề đấy còn uh, chạy ban đêm thì uh, mình đi xa mình uh, thích chạy vào ban đêm hơn thứ nhất á, là là mát mẻ mà thứ hai là ít xe chạy là thoải mái đó không có sợ tắc đường đó thấy chưa đấy mà là thêm cho mọi người biết là cái luật lái xe ở Úc á là các bạn chỉ được phép đi lên bên phải này nếu mà overtake còn không á khi mà đã vượt qua xe khác rồi các bạn phải đi sang bên trái đó để uh, nhường cái lane về bên phải cho những ai mà có nhu cầu đi nhanh á hoặc là những cái xe emergency á thì người ta sẽ đi uh, phía bên phải đấy còn uh, mình đi đường dài mình cứ set uh, cruise control xét cái tốc độ là chạy thoải mái thôi thực ra cũng có gì mệt chủ yếu là phải uh, lái ban đêm á thì uh, mình khuyên là nếu mà các bạn uh, buồn ngủ á kiểu có dấu hiệu mà buồn ngủ là nên dừng lại nghỉ 10 15 phút gì đấy lúc nào khỏe rồi đi tiếp chứ đừng lại gắng nhá rất là nguy hiểm ban đêm tại vì lại ban đêm là cần cái sự tập trung rất là lớn luôn nhìn xe trước này rồi vừa nhìn kangaroo rồi này đấy thì à, cũng may là cái chiếc xe Ford Ranger này của tụi mình á là nó có cái chức năng á, là cái đèn pha là từ bật lên là từ tắt nếu mà phía trước của mình nó không có xe đấy để tránh chói mắt cho xe ở trước thì nó rất là tiền luôn đấy nếu các bạn để ý thì phía trước của mình á đang có một chiếc xe cho nên là nó chưa mở còn lúc nào mà không còn cái xe để nữa nó sẽ tự mở lên á thì rất là tiền cho mình lại xe buổi đêm mình không phải từ từ mở á ờ, nó sẽ rất là lười rồi bây giờ mọi người thấy ờ, cái đèn đường phía trước không đấy là cái đèn đường phía trước đấy là chuẩn bị đi qua cái đoạn đường giao nhau hoặc là chuẩn bị vào trong tháo á thì nó sẽ để những cái đèn đường sáng như thế này để cho mọi người chú ý hơn vậy là dễ nhìn thấy nhau hơn đỡ gây tai nạn thấy chưa còn đường cao tốc này ờ, chạy sướng lắm tốc độ thì 110 đó cứ ờ, set cruise control xong rồi chạy là thoải mái luôn thấy chưa ok rồi ờ, bây giờ uh, mình còn khoảng cỡ hai tiếng rưỡi nữa là sẽ tới cái vị trí cây xăng để đổ xăng top up cho cái bình xăng của tụi mình xong rồi chạy tiếp dự tính là chắc khoảng cỡ 5 giờ sáng á là tới nơi từ nhà mình chạy tới cái vị trí mà tụi mình à, bắt ghé á là khoảng hơn 10 tiếng chưa tính thời gian nghỉ ngơi đấy thì à, có gì à, mình sẽ quay và update tiếp cho mọi người xem nhá đây thì cái giá dầu hiện tại đây là hai đồng chín sen đó thì bây giờ mình sẽ lấy đổ dầu ủa nhưng mà chưa trả tiền mà sao đổ <laughs> lấy tiền rồi khâm ở đây mạnh ghê lần đầu tiên đổ ở cái chỗ như thế này lắm ha <laughs> cái này cái chỗ này là 24 giờ nhá cho nên tụi mình đi chơi à, buổi đêm là phải canh me mấy cái chỗ này 100 đồng rồi <laughs> Chưa đây là đầy bình rồi Rồi bây giờ à, giọt tiếp Ô lạnh quá Sắp tới rồi mọi người Đây trên à, bản đồ à, ghi còn khoảng 8 phút nữa là tới nơi tại cái địa điểm để bắt ghé mình à, mình à, lái xe chuyến đi này đó. lúc uh, khởi hành uh, ở Melbourne á, là tám rưỡi tối đây bây giờ là giờ Melbourne là đang tám giờ mười ba và gần 12 tiếng hả hơn 12 tiếng chứ Đấy, ghê chưa rồi tới nơi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá thời tiết hôm nay được cái là đẹp này đấy, bóng nắng nóng quá thôi chứ bầu trời là trong xanh xanh đẹp rồi à. đấy để coi hôm nay bắt được cái gì nhá Xin chào mọi người, tụi mình đã tới nơi nhá, tới địa điểm mà bắt ghé nhá. Đây, thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn Mình sẽ quay qua cho mọi người xem Cái địa điểm này Đấy, location thì mình sẽ để ở dưới cái phần um, thông tin trong uh, cái link YouTube của mình nhá. Trong cái video này, uh, trong cái à, video này. Đấy. Này sáng sớm mà người ta đã đi câu nhiều rồi này, thấy chưa? Quá đẹp luôn. À, bây giờ tụi mình chuẩn bị lột đồ xuống để à, đi ra câu với bắt ghẹ đó thấy đồ qua trời không Đây, đi có mấy ngày thế không sau này này này được chưa đây xin giới thiệu với mọi người đây là cái địa điểm mà tụi mình thường đi bắt uh, à, uh, à, gai xanh blue swimmer đây đây là cái địa chỉ là Atrosan Jetty đó thì đây là đồ nghề của tụi mình vừa bắt ghẹ mà vừa thử câu cá tại mình chưa bao giờ thử câu cá ở đây hết á mà ở đây mình nghe bảo là nổi tiếng là câu cá với câu mực nữa nhất là câu mực đó thì hôm nay cũng mình cũng sẽ thử để xem thế nào đây mình thì câu mình à, vác nhiều đô á thì à, để đô trên, trên cái trolley này này kéo đi nó khỏe hơn chứ sách nguyên cái đống này mà hai đứa sách cũng oải lắm á đó đẩy cái này thoải mái hết mà đầy đủ đô nữa chuột có ga sách về có thầy lên cái xe cái kéo đi nó khỏe ở đây cảnh đạp thật đấy chứ Rồi đây, tụi mình à, thường thường đi ra tới gần cuối cái chesty này Cái chỗ mà có cái ghế á Thì ngồi đây à, vừa cánh ghé, vừa cánh cần câu cho nó tiện Đây, giờ bây giờ chuẩn bị lấy lông ra để set up này Mà quay cho mọi người xem cái à, bảng thông tin ở đây trước cái đó Đây, đây là những cái loài hải sản mà sẽ có ở cái vùng này Về ở đây là có cái bảng để cho mình biết cái kích thước cần à, à, cái kích thước để được bắt nữa đó thì đây à, mình chỉ cho mọi người xem cái con à, Blue Swimmer nhá Con ghé sánh nhá Đó cái size nhỏ nhất là 11 này Đó Mà một người á là chỉ được bắt nhiều nhất là 20 con thôi Thấy chưa con à, cái này á là đi chung thuyền hoặc là đi chung trên xe khi mà người ta kiểm tra là kể cả các bạn đi 4 người hay 5 người thì lúc mà kiểm tra trên chiếc xe đó hoặc trên cái thuyền đó là chỉ được 60 con thôi đó cho nên là mọi người nhớ cẩn thận cái này nhá đó xe đi bốn người hay là 5 người hay là hai người nói chung là một người thì chỉ được 20 con mà là tổng tất cả là được 60 con nếu mà bị kiểm tra nhá đấy thì mọi người nhớ nhá rồi con đây là cái cách đo này này đo từ uh, kim mai đúng không base của cái nhọn nhọn đấy ừ. đây đo từ cái cái nhọn nhọn này không từ base của nó là từ cái gốc chứ nó yeah, dạ, từ cái chỗ bự bự ừ. đó đó từ trong cái góc nhọn này của nó này đó thấy chưa thấy nó về chưa đi qua tới bên này chứ không phải đo ngoài cái góc nhọn đâu nhá đó cho nên nếu những cái con mà nó nó hơi hươm hươm nó nó gần 11 trắng á thì theo mình tốt nhất là đừng cần nên lấy đấy sẽ làm cho người khác um, không uh, có happy đó tại gà đây nhiều lắm cho nên mình chỉ cần lấy những con to thôi chứ không cần phải lấy những cái con mà nó, nó sắp xỉ 11 hoặc là nó, nó hơn 11 tí nhá đấy thì nhớ từ trong này này chứ không phải ở ngoài góc nhọn này này nhớ chưa rồi từ đây đào qua đây đó đây cái lồng bắt gà thì mình để trong cái túi này mình bị mất mấy cái cho nên là hôm qua mới chạy đi mua một cái mới thì bây giờ setup cho mọi người xem luôn thấy chưa thì à, để làm cái này á, tốt nhất các bạn sắm một cái kéo mà loại kéo bự này này ừ. ừ, kéo giống như kiểu cắt canh á đấy cable tie rồi uh, cái này là cái này mình tự chế này cái này là kỳ um, kỳ lưỡi người ta bán ở ngoài bán ninh nhá đấy là như vậy đây yeah, dạ, xong mình mua về mình cắt ra rồi mục đích là gì mục đích á, là mình sẽ cho môi vào đây đó xong rồi mình buộc vào dưới này rồi đến khi về mình chỉ xong rồi lấy cây bột thai buộc lại đến khi về mình chỉ tháo một cái cable tie mình lấy môi ra mình cất lại để ngày là ngày mai hoặc tối nay mình muốn đi thì mình cho vào lại là dễ hơn là các bạn buộc buộc trực tiếp môi môi vào đây thứ nhất là nó dễ rớt ra này thứ hai là môi nó hay bị nát chưa yeah. rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra cho mọi người xem cái môi mà tụi mình à, thường sai để bắt ghé là môi gì nhá cái này là đúng là độc luôn á mình à, nghỉ ra sau mấy lần đi bắt ghé thì mình thử nghiệm thì thấy khá thành công đó thì bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem này biết cái gì đấy không đây là cá chép cá chép này là là đi câu sống á xong cái à, nhắm trước khi mà, mà à, đi bắt ghe á thì để danh về xong rồi chặt khúc ra cho dễ rồi à, đem tới đây là bắt đầu thả vào lông thôi đó thì bây giờ mình sẽ lấy ra để bỏ vào lông nhá ừ. cái này hơi to rồi đây lấy khúc này trước chị chị này Đó. lấy à, giỏ to thì mà người cẩn thận là mấy cái túi ni lông này nè để ở ngoài là bay mất nhá cho nên là cất liền luôn đó trong cái hộp để lời chuột con cất lại chứ không là bay mất thì nó sẽ kiểu như vậy này rồi cho xuống dưới này Đây, mình có loài ngắn hơn này thì trước tiên á buộc bốn cái góc trước đây thì mình đã buộc bốn góc như vậy là mọi người thấy chưa đó bây giờ á phần sau này mình gặp đôi lại thôi không sao này bây giờ mình buộc một sợi đây một sợi đây về một sợi bên này để cho nó khỏi rượt ra nhé là xong đó là thả xuống đó ok rồi cái dây cây bổ thái này mà người à, cắt ra cho nó nó, nó gọn nhá đó đây là lý do vì sao mình cầm cái kẹo này tay cắt cho nó đỡ đau tay rồi xong cái này á, mình để lên cái xe của mình khỏi vất vả bừa bãi nhá thường thường á mà đi trước khi ném á thì à, các bạn kiểm tra coi cái dây nó đủ dài không nhá cái này mình mới mua mà thấy cái cuộn giấy là cho sẵn này nó thấy nó cũng tầm tám cho nên là mình sẽ um, ném thư trước nhưng mà trước khi ném á mình khuyên các bạn là buộc vô đây trước này nha chứ không uh, ném à, nhiều khi bị tuột tay á nó rớt mất là chết buộc cho chặt chứ không là tuột ra rồi bây giờ thử uh, ném phát đầu tiên nhá coi cái may mắn này không cách làm xá đó các bạn đây mình làm cho mọi người xem đó mình chỉ thảy xuống như vậy đó, đó rồi các bạn coi này khi nào mà nó xuống dưới đáy á, mà thấy cái giấy nó chưa cắn á, là ok đây như thế này thấy không đó là nó chạm đáy rồi mà vẫn còn dây rồi thả như vậy bây giờ setup tiếp ờ, cái khác xong rồi uh, ném tiếp rồi bây giờ ờ, mình sẽ nhờ vợ mình setup uh, mấy cái lông còn lại để mình uh, setup mấy cái cân Hôm nay mình sẽ thử một cân à, câu mực mà câu bằng à, bằng phao, nghĩa là thả cái phao đó cho nó tự trôi cả cái cái cái cái cái mà câu mực á. Rồi à, còn mấy cân còn lại mình sẽ thử câu cá. Rồi nếu câu được gì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nhá. Nãy giờ chắc được 10 phút rồi hả? Dạ, yeah, khoảng 10 phút rồi. Bây ở 10 15 phút gì đó. Thì mình thử thử xem hôm nay có có lọc sớm chưa nhá. Này, kéo thử cái lông lúc nãy mình thử đầu tiên này. <laughs> cùng cỏ lọc nhưng mà lọc này lọc <laughs> đều <laughs> mọi người biết con con con cua này là con cua gì không để cho mọi người xem kỳ này con này là là giant crab á đúng không đó nhưng mà con này là là nhỏ lắm con này chỉ là crab à short crab à ừ. con này nhỏ lắm cho nên là không có lấy đâu giờ ném lại luôn nha <laughs> rồi mười như vậy có là vui rồi <laughs> nhìn làm lại tiếp này đi xem này đó làm nhẹ nhàng vậy thôi check luôn mấy cái này ha đây này cái cái này long bị lôi, đó là phải như vậy rồi phải sớm quá nhưng mà kệ, kiểm tra thử cho biết này nhá chưa có gì cho xuống luôn rồi bây giờ xét cân tiếp <laughs> con này đúng là con trái ăn <laughs> còn lúc này <laughs> con này to hơn á à. nhìn thấy đúng cái cong của nó yeah. rồi con này quả nhỏ không được lấy phải thả lại đó Wow. Thật là chạy đây Ôi, ừ. <laughs> nó gắp được cái miếng thịt luôn kìa Chờ trong tụi đây <laughs> Đứng đứng đứng để anh này nhá Sao đâu kịp nữa bọn ấy hằn hằn hằn hằn mỏng á bơ cái càng hằn hằn gãy nhanh cái này đào kỳ lại cho mọi người xem này từ cái góc này này thấy chưa mười hai thì mọi người thấy chứ này từ cái góc này lúc này mình nói này qua từ cái góc uh, bên này chưa ta lấy đó này số 12 này rồi dư tiêu chuẩn cho vào thùng con đầu tiên của ngài hả đây đã chưa để mình xoay lại này thấy môi à, cá chép của mình ngay không à. <laughs> cho nên mọi người một mà đi bắt gà xanh là nhớ chuẩn bị môi cá chép nha bả đào luôn dơ ừ, để thả vào trong ờ, thùng đã sau khi ném lại rồi thử cái tiếp theo này đó môi cả chép mài đỉnh màu khác hơn tí đạp cá thể nhỏ lắm được ờ mười một hơi 11 tí ừ. yep thì đã chưa <laughs> rồi giờ kéo thử cái này nhá hàng có gì đây mình mới bắt con này lên này mà là nhỏ cho nên phải thả nhưng mà đo lại cho mọi người xem cái cách đo chính xác nhá trong cái thước ấy tùy góc trong này này bên đó thấy chưa 10 sáu nữa đó là phải đo sát vào trong đó luôn chứ không phải đo ở ngoài cái dai này đâu đấy chưa vào đây này đó 10.6 nhỏ nhất của nó là 11 cho nên con này là phải thả nha đừng có bắt nha yeah. Dạ. thả này đó. chia sẻ với mọi người thành quả của vợ chồng mình sáng nay là đi cả đêm hôm qua sáng nay mới tới nơi chưa kịp ngủ luôn đi ra cầu quất luôn đó thì ờ, được ờ, uh, 6 con đúng sai thì mang về còn chưa kể mấy con mà cờ 10 xăng rưỡi với gần 11 xăng là tụi mình thả hết đó chỉ lấy 6 con này thôi đó là tới nơi chưa làm gì là là có 6 con về hấp bia cho vợ ăn ấy quá hợp lý ok để tối nay à, mình à, à, nghỉ ngơi xong rồi tối nay mình đi ra bắt tiếp rồi à, quay cho mọi người coi cái cảnh à, bắt à, ghé à, vào ban đêm là như thế nào nhá hai đứa mình mới tới à, kỳ caravan park và mới lấy phong xong đó thì cái chỗ này rất là tiền luôn chỗ này mà từ đây đi ra cái chỗ mà bắt ghé là chắc hai phút lái xe yeah ở tâm đó là hai phút lái xe đó thì bây giờ à, đây là cái cabin à, tụi mình thuê mình sẽ à, quay lại cho mọi người xem ừ, là như thế nào nhá rồi một mọi người có đi thì thì thì, thì thuê ở đây ok nhìn ở ngoài thì đẹp lắm nhìn trong lịch sử Đó. giường rộng tủ lạnh bếp đầy đủ tivi phòng ăn thấy chưa ngoài kia là có cái giường lớn sống ngay trong wow có thêm cái giường tầng 3 tầng nữa wow ở thoải mái luôn á cái này ở chắc phải được uh, ít nhất 5 hoặc 6 người nếu mà muốn nhẹt vào <laughs> tủ đựng đồ để nhà tắm này thật là nó cũng có gòn gàng nói chung là đi chơi như thế này là quả hợp lý rồi đây đây cái bồn rửa mặt đó trời phong như thế này mà có được hai vợ chồng ở buôn mọi người <laughs> đây có điều hòa hẳn hói nha thấy chưa đó. quả hợp lý luôn rồi bây giờ tụi mình sẽ um, à, unpack đồ để vào nghỉ ngơi tí tại cả đêm quá mình lại xe nguyên đêm chưa được nghỉ rồi à. mà sáng nay tới là tới sớm lấy phong 2 giờ mình được lấy đó cho nên giờ 12 giờ mình, mình lấy phong rồi à, mà tới sớm làm gì thôi tranh thủ ra quất mấy con ghẹ <laughs> tối nay có à, chút nữa có ăn đó xong rồi tối nay nghỉ ngơi chút xíu chiều tầm 5 à, giờ lại đi ra bắt tiếp tại vì 8 giờ là là thủy tiêu cao nhất đó phải ra sớm để mọi người thấy khổ không cái chỗ này á, là nó không cho à, nấu ghè ở trong phòng đó cho nên là phải đi ra ngoài nấu mà ở phía cái chỗ nấu ăn ở ngoài á, là đã có người nấu rồi mà tự mình <laughs> sáng giờ ham bắt ghè chưa ăn gì hết đói bụng quá cho nên là <laughs> cho lên cả cái nồi chest boil của tụi mình luôn nó <laughs> chơi chế luôn mà cái nồi này nó bự so với cái, cả cái bếp của mình cho nên mình phải ngồi dự này à, được cả cái bếp này á, thì nó nóng nhanh cho nên là ngồi chịu khó giữ như vậy trên đời người ta nấu xong ăn xong rồi mà không biết tới bao giờ luôn á <laughs> coi nhược suối chưa đó một tí nữa suối là cho ghé vào là thôi quất thôi nước sôi đôi cho vé ghé vô để hấp thôi rồi để nắp lại đợi sôi lại thêm phát nữa là beautiful cho mọi người xem này ừ. wow, đã chưa lục trình rồi đó giờ chuẩn bị vào quất thôi ba chết ba chết cho mọi người xem thành quả của hai vợ chồng mình sáng ngày hôm nay đó bắt được một ít ghẹ đem về hấp đây còn đây là chèn muối thần thánh à, và mình làm trời cái muối này mà chấm ghé tươi như thế này nữa thì thôi u chà bà chế bò chẹt luôn rồi xin mời mọi người nhá rồi bây giờ con này mình bọc thử cái càng trước này chà ô cái thịt này, đã chưa chấm thử cái miếng muối này ừ. mời mọi người nhá uhm. thịt bay tao là ngọt lim luôn Wow, thịt ngọt ghê Lần cuối cùng tụi mình đi là chắc từ 2019 nhá 2019 Đó, mà do ờ, dịch ờ, Covid á, cho nên là không đi được Cuối năm vừa rồi book đi rồi mà cuối cùng sơ ờ, biên giới của mấy cái um, tiểu bán nó đóng cửa Đó, cho nên là phải hủy cái chuyến đi Nhưng mà đợt này là tranh thủ nghỉ lễ dài ngay, Cho nên là cố gắng đi này có cái thịt từ cái càng lóc ra này mọi người nhìn là tới đá không đó chấm tí muối rồi cho vào miếng <laughs> cua tươi mình từ bắt à ghé ghé tươi từ bắt ăn thịt nó ngọt lim luôn làm thêm chai bia nữa trời nắng nóng nữa ôi trời ơi còn gì bằng hả mọi người còn gì bằng xin mời mọi người nhá đó thì á đây là ngày hôm nay clip uh, đi từ Melbourne tới uh, South Australia để bắt cái con gà tươi sáng sớm tới là chưa kịp ngủ luôn cháy xuyên đêm mà chưa kịp ngủ sáng sớm tới là vác đồ nghề ra mọi thứ chuẩn bị sẵn đó tranh thủ ra chịu khó một tí giờ tự nhiên có cái bữa ăn là ngon mà vui nữa đó thì mọi người ai mà có thời gian á thì cố gắng sắp xếp đi chơi cho vui nha còn à, tối nay mà mình đi bắt thêm được nhiều nữa mình sẽ quay lại cho mọi người xem tiếp cảm ơn mọi người đã theo dõi nha